Xin kính chào quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người Lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang ngày hôm nay à, Trong quá trình mà mưa vừa rồi ấy Thì mình không ờ, làm cái con đường bê tông nữa Và mình ờ, sẽ hoãn lại một thời gian một hai ngày nắng khô thật đã Thì mình mới ờ, bắt đầu là triển khai làm quý cô anh chị ạ Và trong quá trình làm đường bê tông lên bản Háng Trắng Lừa Thì Giang có vào ghi hình một cái hoàn cảnh gia đình là có hai cháu một cô, cháu phà và cháu nu ấy là đang ở với chú ruột là em cha Đấy, đang nuôi hai cháu và đang ăn học là một cháu đi học ở xã à hai cháu thì học ở xã rất là xa qua đó thì chú Điền Vũ uh, chú muốn ủng hộ cho gia đình là cái uh, xây cái chuồng lợn và mua một hai con lợn để có thể là à, em cha phát triển kinh tế sau này cho cháu phà và cháu nu có tiền để ăn học hành thì hiện tại thì Giang đã có mặt tại cái khu vực mà lấy uh, À, gạch thì à, Giang sẽ mua gạch đầu tiên đã đấy thì mình cũng bảo em cha là đi kêu gọi là một số anh em bạn bè à, giúp để em mới trở lên trên bản hàng trắng lừ nhá các anh chị bản mình đang làm đường đó nhà em cha cũng ở ngay đấy thôi mình mua gạch tại bãi luôn và mình cũng hỏi với giá tiền là một nghìn một viên mình tự bốc lên và anh ờ, có thể là sẽ hỗ trợ tiền uh, xe là lên đến tận uh, vị trí ngã ba trên kia cái gạch này là khác à anh hay là cũng giống nhau anh nhỉ à đây một hai ba này nhá là chín trăm viên cộng thêm năm hàng ở đây nữa nhấn làm sao chẳng này thôi đúng không ạ em có ủng em đứng dưới À, cứ mỗi một đấy là của anh là 500 đúng không? 300 300 300, 300 đúng không? cái tắm à con này tấm rô xi măng của anh kia là tấm ờ, đông anh hay là tấm gì đông anh à đông anh hòa bình cái đông anh thì anh bán bao tiền một tấm 45 nghìn ạ cái răng Trời ơi Lúa đấy tôi Hiện tại thì à, Giang cũng đã bốc xong rồi nhé Quý cô ba anh chị ạ và trong quá trình mình bóc gạch thì à, mình có nhận được à, cái tin vui thêm nữa cho các cháu nhỏ thiếu nhi ở trên à, bản hàng trắng lừ này là của cô nhàn cô có gửi cho một triệu đồng và một triệu đồng là dành cho làm đường tổng là hai triệu đồng các anh chị nhé và cô nhàn này cũng là một cái khán giả luôn luôn theo dõi cái kênh của giang mà từ hà giang cho đến tận yên bái hiện tại mà mình về quê hương ấy thì qua đây thì giang cũng Xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới à, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, à, quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ Giang trong quá trình mà Giang đi làm thiện nguyện đấy. Và Giang cũng nhận được rất là nhiều cái comment của các anh chị khán giả là hỏi Giang là khi nào lấy vợ và nên lấy vợ đi. Thì à, Giang cũng xin thưa luôn là có lẽ là cuối năm nay, là nhanh nhất nếu mà chậm là sang năm mình sẽ cố gắng là lập gia đình để cho yên tâm là sau này mình có đi làm thì cũng sẽ có một cái hậu phương nó vững chắc hơn đấy còn à, ấy à còn thiếu à? thiếu mấy hàng à bên bên bên bên bên trong bên bên trong ở à? ờ, đâu Đấy mình uh, gửi cho anh uh, lái xe là chở vật liệu luôn là một triệu đồng Và với số gạch mình mua là một nghìn ờ, Cái này là trở về trước nhà thằng nhà ba thẩm tiêu đúng không? Đúng rồi Ờ, đấy, chỗ... đến đấy luôn đi nhá, tại vì vâng, vâng. đang chờ lái vâng. xe đến là lái hộ. Vâng. Em à, đi. À, lần mua xăng ờ, thì đi thôi anh. Ừ, rồi, rồi. À đây. Chú ơi, đổ ở chỗ ngã ba Thẩm Tiêu nhá. À đây rồi anh lái xe này. À, có chỗ mà có đống sỏi và đống cát đấy anh. Vâng vâng rồi mình ờ, lên trên kia đây cùng anh chị nhé rồi mình ờ, trở đến vị trí này ấy. mình sẽ ờ, chở xe máy lên quay anh chị ạ anh em sẽ chở xe máy lên trên trên đó trước tiên thì mình lấy một nghìn viên trước để mình xem nếu mà thiếu thì mình tiếp tục mình, uh, lên Mỗi lần chắc chỉ hai ba mươi viên thôi Ngon nó nặng Đây là cái gạch này nó xếp gọn cũng ấy nhỉ đúng không? Đúng là nó xếp được gọn như vuông vắn như như của anh kia kìa dưới ấy Đấy đúng như kiểu nó ấy thật Như thế đấy bác già này còn uh, ờ, lai được hẳn hai hai hai hai bao này luôn khỏe đấy liệu có đi được không bác à, không, không được cái đằng sau một chút thì nó không có chỗ ngồi ấy nó hẹp quá không nó hẹp ngồi của bác quá nó khó ngồi để khó đi ấy. Rồi, dạ, khỏe mỗi người hai bao đấy các anh chị ạ đấy chào em nhá vâng. còn ờ, hai, hai bao hai xe pin còn được pin khỏe bốc em Ừ. À, xe này mới à? <laughs> Ôi nhà xe mới thật đây thật Con này mua bao nhiêu đây? 10, uh, 13 2 13 2 à? Ừ, xe mới thật bán ờ, có phải không, không phải Nhà nhuyễn à, căn nhà nhuyễn à ừ, Chắc mọi người Đó, ngã chỗ này ta cho không tạt chi à ờ, Hai chuyến là hết rồi Đợt, đợt, đợt này thiếu gạch là ờ, cha tự đi chở nhá Về mà xây mà thiếu mày cứ bảo là đủ Chết với anh bây giờ thì à, mình sẽ lên trên đó này cùng anh chị nhé dạ. anh em đó thì uh, tiếp tục là đi uh, chở thêm một vài chuyến nữa là hết rồi của ba anh chị ạ Đấy. mình uh, tập trung uh, để đây Đấy, đây là nhà cháu phà và cháu nu nhé, của ba anh chị nhé. hiện tại đang ở với chú là tên là cha là em cha đó à, cũng rất là hoàn cảnh xe mình cũng chở được có hai chuyến thì mình cũng đấy thôi chung là đi lên đường trơn lắm các anh chị khó đi lắm tí nữa thì à, em cha em lên thì mình sẽ hỏi là xem là làm ở chỗ nào và ngày mai là xem là đào móng ra làm sao đấy này hết chưa cha hết rồi nhưng mà hết rồi đúng ừ, không mấy mà bao nữa nhưng mà à, các à, em bảo là các em bảo là chở xe đâu thì xuống mua à. chở một bao nữa. À, rồi rồi chở mỗi người một bao nào. À. thì đằng nào cũng lấy ở trong kia trước đi. Xong rồi mai thì uh, chia mà làm đường thì anh này mua ở chỗ chỗ cái chỗ mà hôm nay mình mua vật liệu ấy. Yeah. Vâng. Ừ, cứ lấy ở trong đấy trước đi nếu mà anh em thế chở được. Mấy bao anh. Ờ, thì uh, thì à, mình cứ lấy uh, à, bây giờ có mấy người rồi đấy năm người ở đây đúng không? Cứ lấy năm bao lên đây đi. Vâng. Ừ. 5 bao, bao lên đây trước. Ừ. có thể ít lính mua ít lính sẽ không có chuyện vì thế lính anh phải xuống nữa cơ thì đấy thì mà cha vẫn chở xi lên luôn thì chở năm bao trước năm người có bao nhiêu người có bao nhiêu người chở ấy? mỗi người một kiểu một ba xi à chơi cho anh hỏi này bây giờ đi mình đi xem khảo sát chỗ nào mà sau này em mình xây trồng lợn chỗ nào ấy đi đi à, hỏi nào thế em thì mấy anh em thử đi uh, hỏi cha nào cha định xây cái trồng lợn chỗ nào xây ra thằng bên này sau nhà em cha để hỏi em ấy sau này làm cái trùng lợn chỗ nào sẽ là dưới cái cái chỗ này thôi chỗ nào dưới đây ở chỗ có chuối làm trùng lợn chỗ đấy à vâng vợ vâng, vâng, vâng, bảo là làm trên này thì à, nắng quá lại làng nhiều nữa thì con ừ. À, các chú thì à, làm dưới này ờ vâng. dưới này làm này sau này là là là mình mình phải đấy làm cái bậc nó lên vâng có cái bậc để chúng mình còn chăn lợn vâng vâng xem chỗ cái vườn chuối này là của mình à vâng của mình Sáng mai liệu có đào được móng luôn không? Ờ, sẽ làm được Ờ, thế thì... Uh... thì uh, họ làm đường cho để anh em mình ừ. uh, cho mấy bạn con em ừ. đến đến về vệ này đi được. cái cây đây à đây là nhưng mà cái đất của mình là chỉ bằng kia thôi đúng không ừ, ừ đúng rồi à, từ trên nhà này xuống này cô ba chị nhé à, vòng xuống đường này ừ, ừ, đến gốc mía này còn có gốc cây đào kia là của mình À, ờ, trong kia là đất của người khác rồi đúng không? Đúng. Mà, vâng. người khác cái đúng không? này là của à, ừ. em để ừ. sinh đấy. Thế là mình đào móng như này. Được ờ, đúng không? Đúng rồi. Ừ, đào móng như này xây. Đào cái này <coughs> ừ. à, rộng tí. Cái rồi, rồi. trên đấy ừ. thích làm trên đấy nhưng mà đúng rồi, trên nó, đấy nó... là dốc quá. Dốc quá. Đúng rồi. Không không ấy được mới lại dốc mà mình phải kè nhiều đá lên nhá. Đúng rồi. Có thì làm ở dưới này cũng được thì mình sẽ làm cái bậc thang lên. Vâng vâng đấy làm cái bậc thềm này mình lấy đá mình kè để còn dạ. chăn lợn chứ vâng, ờ thế làm cái này cũng được cái chỗ kia là để làm cái gì kia dạ làm ờ, cái nó bảy phút mà ờ, em có người em chưa không à. uh, được cái này thì may để, để cho anh em mình ờ. giúp em ờ, xây uh, cái chuồng lợn trong này thì mình phải xây một cái uh, bể chứa phân nữa cơ vâng vâng đấy bể phân khô em bảo chú là cứ lấy gạch đi thế vâng. mình lấy đủ May tầm nghìn rưỡi đủ thì em mới trở ừ, đúng thôi Thì à, do là cái quỹ đất của nhà em em cha là đang đang rất là hẹp và khó tìm để chỗ xây cái cái chuồng lợn này cho em này nhà thì nằm ở trên này dốc này cơ đấy mình phải xuống dốc như này thôi thì uh, sẽ làm chỗ này nó phẳng phẳng hơn một chút đấy, mình xây cái chuồng lợn đây thì hai ngăn đấy một ngăn là hai mét rưỡi à, mình uh, xây là 5 mét chiều ngang và đấy à hai mét rưỡi chiều kia đúng không nhỉ 5 mét chiều này này 2 mét chiều này chiều ngang này để mai à, về anh, ấy cho anh, anh hỏi à em thử hỏi ở chỗ có thằng à, ấy nhờ thằng em em em bí thư ấy bí thư à? bí thư nó bảo nó có đội xây gì mà tình nguyện gì ấy nhỉ à, bí thư nào nhỉ? bí thư giữa kìa ờ bí thư thôn mình ấy bí thư à? à bí thư bảo là à, có à, làm à, có cái đồi xây ờ, tình nguyện đấy người ta đi xây ờ, gọi là chỉ đi xây lấy lấy tay nghề thôi không đấy thấy bà con bảo vậy mà à, em, em hỏi xem em à, chỉ họ xây bằng tay của em thôi anh mà anh em giúp em xây thôi anh <laughs> vâng. à, không không không không cần đồi đấy à vâng. lấy người ta xây không lấy tiền đâu người ta xây nhưng mà à, ừ. nó bảo là trưởng bảo biết thư bảo là người ta xây thì à, phải đưa ít tiền cho người ta nữa bây giờ à, người ta vâng. lại uh, um, giúp mình thì mình phải đưa ít tiền cho nó nó mới um, giúp được à được vâng. thế thôi anh em mình tự vâng. đào móng tự xây vậy anh em dạ. mình ờ, may uh, may kia là không làm được thì mình ba bốn người để xây thôi anh ạ Ờ, cũng được. Giúp ừ, ờ, em để xây ạ. Ờ, được. Ờ, vâng. Okay, vâng, thế à, nhá. À, ờ. ờ, thế đi xem đi chở si vâng. đi. Vâng. À, à, xem có bao nhiêu người ờ, hôm nay thì chở bằng ấy lên. Vâng vâng. Ừ, người thì chở sáu vâng. bao lên. À, anh giúp được em là ờ. làm cái tròn lợn rồi đấy thì cậu anh nhiều nha. Ừ. Tí nữa anh sang nhé em để cô anh em mình uống chén rượu nhá anh. Ồ, cảm ơn cảm ơn thôi, anh cảm ơn thôi. Cái đấy thì anh em cứ ấy thôi. Vâng. Cứ làm uống đi nhá. Đấy, đi đi chở xi đi hôm nay có bao nhiêu người? 6 người thì chở 6 bao lên. Vâng. Có gì chở tí nữa lên ờ, anh anh anh xem. Ừ, rồi rồi. Để mình sẽ chắc sẽ làm ở dưới này được ba anh chị ạ. Sau đó thì mình sẽ làm cái bậc lên lên bảo em làm cái bậc lên này. cho mình kè đá vào, mình ờ, có thể là vã xi măng để cho nó chắc. Thì căn nhà em nó rất là hẹp luôn. Ở chỗ này còn vỡ tấm pro. Này ôi còn thủng hết rồi đấy nhà đã hoàn cảnh khó khăn rồi giờ hai cháu và và cháu nu nữa Để nuôi hai cháu ăn học cái nhà có ba ba con gà còn lợn thì như này đẹp như này đấy lợp tấm thì không có lợp bằng cái, cái ván này chị ạ con lợn con con này sau này xây xong bắt xuống đi vâng gạch này là hết rồi nhỉ à, à, dạ, hết rồi đúng không hết rồi đúng không? Ừ. thế à? thì à, lấy cứ lấy à, lấy đi à, cứ năm bao xi đi vâng chỉ ừ. năm bao xi trước nhé ừ. còn mai thì, thì ấy thì à, một số thì có thể là đào móng em nhà đào móng hai một hai ba người thì mình sẽ là vận chuyển cát sỏi gì đấy nhá ừ. Ô, oh, bắt vịt về à? Về em đi bắt vịt về tối để làm cơm mời anh em người ta chở viên gạch này giúp. Bây khá là vất vả luôn đúng rồi là con vịt cho anh em nữa ừ. à trộn theo uống rồi hả à, em chở si là em để ở chỗ nào nó khô khô ấy nhá vâng. ờ để mình kê nó lên ờ đúng rồi không càng tốt ở đấy vâng. cứ lấy ở cái nhà đấy trước đi vâng. ừ cái nhà mà để si ông đồng ấy nhá vâng. nữa lần nào anh ờ, tiếp tục lại mua si ở nhà bên kia về mà ừ. Và mình cũng uh, xin uh, thông báo lại cho các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người biết là như vậy tình hình là nhà em cha tới là sẽ làm cái ờ, trùng lợn cho em đấy và bắt một hai con lợn món quà này cũng là của chú Điền Vũ gửi tặng nếu như các anh chị nào mà muốn ủng hộ thêm cho cháu phà cháu nu và em cha hoàn cảnh của cháu phà cháu nu thì như video trước thì mình cũng đã nói rồi cháu là mồ côi cả cha lẫn mẹ ấy những cái hoàn cảnh này mình cảm thấy là các cháu còn có tương lai vì các cháu còn nhỏ chưa có thể là tự kiếm tiền được sinh hoạt được giờ chú thì cũng đã vất vả và khó khăn rồi đấy có một tí mảnh đất quanh cái nhà này thôi ba anh chị này phía bên kia là vài tấm nó hỏng nó vỡ rồi cái, cái tấm nóc còn vỡ hết buộc chẳng buộc chịt vào hết rồi Thế bên dưới này thì cũng vỡ hết rồi đây Cũng hết rồi Rột hết rồi đây Không có gì đâu Trong nhà thì cũng chẳng có gì cả Vài cái bắp ngô leo tèo rồi được vài bao thóc gạo Mai có gì đây, Thì bảo em đó chở vật liệu tiếp và một số người sẽ đào móng trong quá trình mà mình đợi con đường à, mà nó khô lên thì mình bắt đầu tiếp tục làm con đường là có thể là vừa giúp em đó làm cái chuồng lợn nhờ anh em bạn bè cùng chung tay của ba anh chị nhé có lẽ là Giang cũng à, xin phép và khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây Giang xin hẹn các anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị cùng toàn thể mọi người